chi chi ha ha hung chi chi ha yo ta ta hung chi chi hung chi chi ha ha hung chi chi bun ha chi la yo hung chi chi hung chi chi ha ha hung chi chi la yo ta ta hung chi chi hung chi chi ha ha hung chi chi ba mo ku ma na na hung chi chi hung chi chi ya wa ya wa ji ta ra hung chi chi hung chi chi ha ha hung chi chi ya wa ya wa ji ta ra kê kê hương kê kê hương kê kê cho hình cá ba chi na hương kê kê hương kê kê ha ha hương kê kê cho cho hình cá đa hương kê kê cho hình cá bì sông hương kê kê hương ha ha hương kê kê ba chi sông na na na hương kê kê hương kê ha ha hương kê kê hương kê kê ba chi sông na na ti ma ha ti ti hum ti ti ha ha hum ti ti tu sa ba na ya hum ti ti hum ti ti ha ha hum ti ti hum ba tu ta hum ti ti hum ti ti ha ha hum ti ti si na hum ti ta hum ti ti hum ti ti ha ha hum ti ti phải ti ti ya ni hum ti ti hum ti ti ha ha ti ba na hum ti

哈 ke ke，那把那把弯的哈 ke ke，哈 ke ke，把风刮成了梦哈 ke ke，把把弯的哈 ke ke，心儿就是不妥哈 ke ke，哈 ke ke，哈哈哈 ke ke，那风夹起白云哈 ke ke，大雁飞啊飞哈 ke ke。 き台湾花にほきなふり花にほきポトブイラカトンほきほきははほきどうとのにかうほきほきははほきとしゃわたなやほきしゃりばかこいほきしなもてじぱたほきほきはは